đau tình còn đây nhớ anh nói đôi mình đừng rời tay sẽ duy mình tâm tư sao tận trong đáy lòng anh rời đi nó gì cũng bằng không nơi con tim mồ côi giờ này nhớ anh biết sao cho về vòng tay giữa cùng những phút say những nơi sao còn em cùng ngần ấy năm đã sắp phai dần có mưa bên nhau sao hoa thương đau tình ơi còn đó những ngày bên nhau như know the